ở tại kho đang có đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm để anh em có thể đến là tham quan à, và xem các dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam và hôm nay à, công ty Factor Việt Nam về rất là nhiều dòng hàng à, toàn là những cái sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc hàng mới hoàn toàn có những cái dòng sản phẩm chưa từng có trên thị trường và hôm nay thì anh em có thể là Xem về tổng quan của ờ, kho ờ, một ờ, kho máy lớn nhất thị trường Việt Nam hiện tại thì trong những cái video sau em sẽ tiến hành giới thiệu review chi tiết từng sản phẩm cho anh em và máy móc ở công ty thì rất là nhiều với những cái dòng sản phẩm mới cải tiến thì anh em có thể xem và đến với tổng kho của công ty Factor để lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm phù hợp về phục vụ các công việc của mình và ờ, công ty Factor nhập từng các dòng hàng ờ, giá rẻ từ dòng 05S ờ, đến các dòng sản phẩm cải tiến như là Factor 55, các dòng sản phẩm 06S, Factor 66, các dòng sản phẩm cao cấp hơn như là Factor 77, Factor 88, Factor 99 Factor 90 hay các dòng sản phẩm đó là 08S, 09S, dòng sản phẩm Factor 450 rồi cắt đẩy từ dưới lên và những cái dòng sản phẩm CNC Công ty ờ, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam ờ, chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm trong các ờ, tầm khúc, phân khúc giá giá máy, giá thành và anh em nào mong muốn có sự đầu tư phù hợp thì ờ, có thể liên lạc ờ, với ờ, em live qua số điện thoại 0787 291 188 để được hỗ trợ tư vấn về các dòng sản phẩm để anh em có thể lựa mua cho mình những cái dòng sản phẩm phù hợp với giá thành về chức năng công việc của mình hoặc anh em có thể đến trực tiếp tổng kho của công ty Factor Việt Nam ở khu vực miền Bắc gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội ở khu vực miền Nam gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp tham quan test máy và và cũng như là được ờ, cắt thử nhôm ờ, trên những cái dòng sản phẩm của công ty ờ, Factor Việt Nam và anh em nào mong muốn lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm chất lượng nhất phù hợp nhất tại công ty Factor Việt Nam hãy nhanh chóng đến với công ty của chúng tôi để được hỗ trợ tận tình và được đội ngũ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ những cái máy móc cho mình và anh em nào à, đang à, sử dụng máy móc của mình à, đã có sẵn máy móc và đã sử dụng mà tình trạng máy đang gặp những cái vấn đề mà không ừ, chưa xử lý được thì cũng có thể liên lạc cho em em có thể là hỗ trợ cho mình về phần kỹ thuật để mình có thể là tiếp tục công việc của mình Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn đồng hành, ủng hộ cùng ờ, công ty Factor Việt Nam ở ờ, trong ờ, suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm Factor. Xin kính chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và công việc thì ngày càng phát triển. Xin kính chào anh em, xin hẹn gặp lại.